quy định tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Với người từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi thứ 3 ngay sau khi tiêm mũi thứ 2 3 tháng. Tiêm mũi thứ 4 ngay sau khi tiêm mũi thứ 3 4 tháng. Với người từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi thứ 3 ngay sau khi tiêm mũi thứ 2 5 tháng. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trẻ đã mắc COVID-19, tiêm ngay sau khi mắc bệnh 3 tháng kể cả khi đã mắc Covid-19, vẫn cần tiêm để tăng sức đề kháng. Bảo vệ bản thân chính là bảo vệ cả cộng đồng.